em chào anh dạ, anh nhớ seo chào nên gia Jerry Mita <laughs> chào anh em tên là nickname em là gia đi nhưng mà tên trong em tên Huyền nhưng mà à. em thích người ta gọi em là gia đi cứ kêu em là Jerry là được ừ.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 Dạ được anh Nói đi, nói với bạn gái đi Được yêu là xa được thì như cần thế nào? Gì? Ừ Thì em muốn anh một tháng anh lên đây bao nhiêu lần? Dạ, một tháng một lần cũng được à, Nhiều hơn được không? <laughs> cái đó thì phải sắp xếp thời gian ạ à. à. tại vì em cũng khá bận nếu được thì ờ, hai lần ho ba lần hỏi có em về bánh tre không hỏi em có thích về bánh tre không không em thích cần thơ mặc dù em biết là bánh tre à.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 là anh không có quan tâm nó nhiều nhưng mà dù sao anh thích cái tóc đen hơn vì sao bởi vì người con gái việt nam mình da rất là trắng đúng không nền tóc đen á nhìn nó kỳ đó nó đẹp sai sai chỗ em anh <laughs> em không có phải da trắng cho nên là nó hơi bị khóc khóc rồi đó ủa ủa wow. ồ ờ, dễ thương nữa nha nè dễ thương chưa sao thấy sao chạy hồi nãy xin hồi nãy luôn Thôi em cảm ơn bạn nấu ăn rất là dở chị có lần em lần đầu tiên em nấu em ăn ăn thử ăn không được cái em đổ luôn chị em tự nấu tự ăn rồi tự đổ dạ dạ à. em mắc ói quá trời ơi tại dưới vậy trời lần đó nấu món gì mà ăn mắc ói vậy em dạ nấu canh giò heo á chị à, còn nó làm sao mà nó nói sao sao nó ra cái mùi gì á chị nó không ra cái mùi canh ta đến với cặp đôi thứ hai ngày hôm nay nhé còn nữa hả hy vọng là họ vẫn sẽ bấm nút với nhau để đầu năm mình hơn <laughs> mời bạn nam ô mời đi bạn mời bạn nữ Rồi Mình làm thủ tục đầu tiên Năm mới Chúc à, em thật nhiều sức khỏe Thành công Và đặc biệt Năm nay sẽ có tin vui cho gia đình Và cho chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò Chúc mừng năm mới Dạ cảm ơn Chị cũng thay à, mặt chương trình gửi tặng em bao lì xì đầu năm Chúc em năm mới à, được nhiều sự may mắn bình yên và quan trọng là tình duyên sẽ đến em trong năm nay và đặc biệt trong ngày hôm nay nha dạ rồi em cảm ơn chị ạ rồi bây giờ mình giới thiệu về mình Mời bạn gái Em xin tự giới thiệu em là Nguyễn Thị Dư 20 năm nay 27 tuổi Em quê ở Bình Định nhưng mà hiện tại em đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh Em là nhân viên xuất nhập khẩu của công ty dịch vụ vận tải quốc tế ạ à. Rồi em ờ, giới thiệu đi Em xin tự giới thiệu em tên là Dương Trường Sơn Năm nay là 29 tuổi rồi Thì quê em ở Bình Định luôn Cùng quê với bạn nữa bên kia à. Hiện tại thì đang làm việc và sinh sống ở Sài Gòn làm gì dạ em tên sơn cho nên em bán sơn anh <laughs> bây giờ hai bạn hỏi ờ, về nhau coi bình định kìa dư ơi em dạ. ở huyện nào em dạ em ở tuy phước anh hồi tuy phước ở gần nhà anh quá rồi à, ủa anh cũng ở tuy phước luôn hả anh ở Cát Thắng, em biết Cát Thắng không? Dạ biết Tuyệt vời, tuyệt vời Gặp mặt đầu năm mà thấy cùng quê là thấy vui rồi ha Dạ Những cái điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em thì em ờ, biết chăm con nít Hồi xưa em ở chung với anh, chăm cháu à. dạ cho nên là biết trăm nít với lại là dễ nói chuyện bắt chuyện với lại người lớn khoảng từ bốn mươi mấy trở lên về già thì em bắt chuyện khá tốt với lại em xử lý tình huống nhanh à. dạ ấn tượng tốt đúng không dạ đúng rồi dạ rồi còn điểm yếu nấu ăn rất là dở chị có lần em lần đầu tiên em nấu em ăn ăn thử ăn không được cái em đổ luôn chị em tự nấu tự ăn rồi tự đổ dạ dạ à. ăn mắc ói quá trời ơi tại dữ vậy trời lần đó nấu món gì mà ăn mắc ói vậy em dạ nấu ờ, canh già heo á chị à, mà nấu sao mà ra dạ, mắc ói sao sao nó ra cái mùi gì á chị nó không ra cái mùi canh <laughs> trời ơi rồi bây giờ đã cải thiện hơn chưa chắc là được ờ, chút chút xíu á chị trời giờ không dám nấu lại món đó em chỉ dụ giống như là luộc rau luộc trứng ờ, kho cá vậy thôi chị chứ còn mấy món kho kia. cá được hả dạ kho cá à, được vậy cũng mừng rồi dạ. à, bạn trai à, ưu điểm khuyết điểm của em là cái gì dạ ưu điểm của em thì có thể hỗ trợ được bạn gái là nấu ăn rất là ngon tính tình vui vẻ hòa đồng hiền cảm dễ gây thiện cảm cho người đối diện khi tiếp xúc nhược điểm thì bởi vì ờ, ở một mình à cho nên là ngày bình thường đi làm về bữa nào mệt thì giày dép quần áo ờ, không được đúng chỗ à, cuối tuần á hay xem phim coi chuyện khuya chẳng hạn một hai giờ sáng thì sáng là ngủ nướng xong cái ăn sáng ờ, thằng thành ăn trưa luôn thành hai trong một đỡ tốn tiền khỏe tính gọn quá ha Bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào nè à, Về ngoại hình thì à, ưa nhìn từ mét sáu 65 trở lên Hơi mà mập một xíu ạ Bạn trai cao nhiêu em? Em cao ít lắm chị ơi Gõ mét bảy bảy thôi ạ à. Trời được không em dạ được dư quá không cao quá em thích lắm chị vậy hả dạ. sao vậy cao quá cũng khập khiển mà không dạ em thích người càng cao càng tốt dạ, em thích lắm vậy hả dạ rồi vậy cao được to đẹp trai là được dạ cao to đẹp trai nữa này ta mới có, có cao. luôn em có luôn có luôn hả đó, đó chị thấy không tự tin rồi quá à, ờ, bắn sơn mà đâu sợ xấu đâu sợ yes. kẹt quá sơn thôi à, còn gì nữa với lại là em à, thích uh, tính cách thì à, phải vui vẻ nói chung là hơi lầy lầy chút ạ à. bao vui luôn em dạ ví dụ như đi chơi với hội bạn của em hoặc là với ảnh chẳng hạn ví dụ như bạn em hoặc bạn ảnh hơi uh, tiếu tiếu vui vui lầy lầy thì anh cũng phải lầy lầy theo chứ đừng có ngồi im một một đống là em không có thích ạ à. anh lầy hơn được không em à, đừng có lầy quá quá lố anh <laughs> cái gì em kìm lại giúp anh nha trả lời lắm á em ừ, khi em kìm chưa được em <laughs> có cái gì em không thích ở người bạn trai không keo kiệt đó chị tính toán của em không có thích không hút thuốc hỏi anh thử coi anh anh có hút thuốc không anh anh anh ờ, không hút anh chỉ biết nhậu thôi nhậu nhiều không anh anh ờ, đôi anh đôi anh yếu lắm anh anh nhậu khoảng ba bốn chai à sung sung ờ, có hứng thì anh nhậu được một thùng nhưng mà hồi nhỏ giờ chưa hứng lần nào hết á vậy hả vậy chắc anh gặp em là anh có hứng rồi đó <laughs> hy vọng vậy bạn trai thì sao em muốn tìm người bạn gái như thế nào bạn gái thì cao khoảng một mét năm lăm ờ, trở lên là được ờ, da trắng ờ, dễ mặt dễ thương cùng quê thì thì tuyệt vời hơn thì cùng nhau về quê rất là tuyệt vời tính cách thì hiền lành dễ thương nhìn phúc hậu biết quan tâm lo lắng cho gia đình là ok có điều gì em không thích ở người bạn gái không bạn gái là ích kỷ suy nghĩ bản thân quá nhiều ừ. rồi cái thứ hai là không thích bạn nữ có hình xăm xăm à. mình nhưng mà xăm bên tay một chút tẹo thì ok có xăm gì không em dạ không em có xăm chị bây giờ người ta hơi đen chút được không không trắng không vấn đề gì chị ơi mặt mày tóc tai mắt mũi miệng nhìn à, thái thương là được chị không quan tâm mấy cái khác cho em hỏi xíu nha chị rồi hỏi đi em anh cho em hỏi là anh có thích bạn gái à, tóc ngắn hay tóc dài hay như thế nào không anh nói chung anh không quan, quan trọng là em tóc ngắn dài miễn là hợp với khuôn mặt em là được Có tóc là được rồi à, được hết em muốn à, cạo luôn cũng được mà hả không nhớ nha <laughs> ông nhớ ông nói là cạo luôn cũng dạ. được nha chào chị trời ơi thì do khuôn mặt thôi mà vậy hả những gương mặt thì ờ, thích thôi mà như, như khuôn mặt của chị là tóc gì rất là đẹp không chị định cạo đó em đây nhưng mà coi coi có tóc không à, à, à, chuyện của ta quyền coi chứ họ bên kia có tóc không có đừng có đụng chuyện tóc tai bên kia thích tóc dài hay tóc ngắn thích thôi. hả tôi nghi quá à. kệ tôi Thôi. rồi ok vậy được bí thôi. mật Dạ. mình định lập nghiệp trong này luôn hay là về quê chắc em nghĩ công việc trong này đang tốt thì ở đây luôn khí ừ. hậu đồ tuyệt vời cho nên là em nghĩ ở đây là tuyệt vời nhất nhưng mà ba mẹ ở quê ba mẹ có có muốn là tìm một con dâu là như thế nào không như ba em nói mày chỉ cần kiếm ờ, vợ vợ thương như má mày là được dạ được ha dạ mà má em dễ thương lắm mà đẹp nữa đẹp nữa hả <laughs> dạ rồi vậy chúc mừng em bên này dễ thương lắm dạ Đến qua kiểm tra coi bên đó như thế nào nha yes. Dạ dạ, à, dạ chào em rồi dễ thương dạ. rồi nha dân bình định đi roi múa quyền ha em có ý định là sau này về anh đánh chồng không <laughs> dạ không anh em sợ đánh chồng chồng đánh lại em lắm anh đánh cũng có lại không bên đây đâu bự con lắm một mét bảy mươi mấy rồi em thích rồi đó em thích mà hói được không được chị miễn sao thương em là được rồi chị thôi không phải quan lo em có mass hair ở đây rồi hay quá được rồi đó em cũng dễ thương nữa được đàn trai chịu bên đàn gái rồi nha đàn gái ngon Hôm nay em đi với ai nè? Em đi với bạn cùng phòng của em ạ à. à, Dạ em xin chào Âu Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý khán giả Thì uh, nhân dịp năm mới thì em cũng chúc uh, mọi người uh, năm mới an khang thịnh vượng Về bạn Dư á, thì uh, tụi em chơi với nhau từ hồi nhỏ tới giờ rồi thì uh, tính của bạn rất là thẳng uh, rất là tốt tính mà cũng hơi tưng tưng nữa trời rồi vậy em thấy anh chàng bên đó như thế nào nè em thấy uh, nhìn thì cũng hợp với bạn em ừ. thì em thì thấy được được rồi dạ. cảm ơn em cảm ơn sơn đi với ai sơn dạ em đi với bố mẹ và anh trai à, à có, có bố mẹ, mẹ anh hả? trai nữa ha ngày hôm nay thì vợ chồng tôi đi từ bình định vô đây dạ trước hết là tôi xin chào tất cả quý khán giả với anh chị tôi thì có bốn người con nhưng mà lập gia đình hết ba còn mình sơn thôi cho nên là cũng trong con cho nó sớm thành gia thất cũng mong sao là bắt đầu từ hai phía để trên cơ sở là tiến xa hơn nữa xin hết dạ cảm ơn bác ạ à. anh trai có ý kiến nè em là anh trai của sơn bạn nữ thì cũng rất là dễ thương nhưng mà về vấn đề khuyết điểm không biết nấu ăn thì có mẹ của em à. đặc biệt là nấu ăn rất ngon và nấu có thể nấu tổ chức bàn tiệc cho tới bốn năm à, mươi bàn cũng được yeah. Dạ. cái khuyết điểm đó chắc là được sửa đổi một ngày sớm nhất thôi mong uh, hai em có một cuộc hẹn hò tốt nhất nếu như tết nay mà được uh, qua lại thăm hỏi nhau thì đó là điều tuyệt vời nhất đúng không anh Quỳnh Linh đúng rồi <laughs> Duyên thì có rồi, chúng ta chỉ chờ nợ nhau thôi còn nếu không nợ thì mượn tiền liền ngay đây có nợ kéo, kéo màn. màn lên rồi ờ, em cảm ơn anh dạ anh kinh doanh thì à, cuối tuần anh có được nghỉ hay là như thế nào anh? Ừ, cuối tuần thì anh được nghỉ thứ bảy và chủ nhật à, Anh làm giờ hành chánh Còn em? Em cũng làm theo giờ hành chánh thôi ạ à hiện tại thì anh làm ở đây nhưng mà sau này thì có phải bị điều đi chỗ này chỗ kia không anh ừ ờ, không em anh ờ, chịu trách ờ, nhiệm ở miền nam á đi vũng tàu phan thiết xa lắm mà bình thuận thôi mà đi trong ngày một ngày hai ngày thôi không có không có nhiều lắm à, em vậy? ở nhà cứ nấu cơm anh về ăn là được anh chịu em nấu cơm để anh ăn không anh à, nãy nghe em nói được à, món cá đó với món rau muống anh thích ăn hai món này lắm á ăn quanh năm suốt Rồi, tháng cảm ơn. ăn đi rồi anh anh anh có thích gặm xương không <laughs> anh thích ăn xương hay ăn thịt em em nấu canh à, cái gì giò heo đi anh ăn cho anh gặm được hết á vậy hả em là em thích gặm xương không ạ? Dạ thì em cho anh cơ hội đó nha, anh muốn thử món đó đó Dạ Anh có thích người phụ nữ giống như là đổi mới này kia Rồi làm về vấn đề làm đẹp này kia thì anh thấy Có, anh rất là hoan nghênh vấn đề đó à. à, Người ta nói á giàu nhờ giàu nhờ bạn sang nhờ vợ sau này anh có sang hay không là anh nhờ em à. dụ như em để tóc dài với lại tóc ngắn thì anh thấy thích cái nào hơn bởi vì người em à, người nhỏ nhắn xinh xinh thì anh nghĩ là tóc hiện tại như với em là rất là hợp với em. Vậy Ví hả? dụ như tóc tém thích không? Dạ thích luôn ạ. Sao cái nào anh cũng thích hết vậy? Em dễ thương, em em có kiểu nào cũng dễ thương. Em không sao Nhượng đúng không? đầu này kia vẫn được đúng không anh? Ừ, anh nói chung là anh không có quan tâm nó nhiều nhưng mà dù sao anh thích cái tóc đen hơn. Vì sao? Bởi vì người con gái Việt Nam mình da rất là trắng đúng không? Nền tóc đen á, nhìn nó kỳ đó nó đẹp sai sai chỗ em anh <laughs> em không có phải da trắng nên là nó hơi bị khớp khớp chỗ đó <laughs> không da em cũng ờ, thở anh thở lên đó không nhưng mà mặt rất là xinh đại bây giờ bạn gái có một món quà này tặng bạn trai bây giờ bạn trai tạm thời xoay mặt qua bên kia đi gì vậy ủa ủa wow ồ dễ thương nữa nha nè chưa sao em thấy sao kể hơn hồi nãy xinh hơn hồi nãy luôn Thầy em cảm ơn ạ Bạn trai cũng có món quà đặc biệt <laughs> luôn Em xây lại, xây lại, xây lại Em thấy lại lại giống em rồi nè <laughs> nè Đó vuốt lại cho đàng hoàng coi Kệ nó để con sao để vậy đi Rồi, mời em quay qua Quà tặng em Ảnh hơi ít tóc thì anh cũng đâu dám nói tóc tai gì đâu đó giờ con người thật với nhau hết rồi đó em thấy làm sao em thì không quan trọng lắm về ngoại hình ừ. chủ yếu là bên trong nếu như mà thương em thật sự thương em thì cái gì cũng ok ừ. dạ. quan trọng phụ tùng <laughs> thôi bây giờ hát tặng bạn gái bài gì đi anh hát bài này chắc là hợp với là đứa mình tết này về quê theo em anh thì về thăm lại miền quê nơi có một bề đê có hàng tre du lý chiều về ơi quê ta giàu sương dài nắng phiên chờ nghèo liều chân mái siêu kìa gian ai như gian chị gian mẹ tôi hai bạn rất là đồng điệu với nhau thôi bây giờ bây mình giờ nói vậy. một câu gì đó đúng rồi những cái suy nghĩ từ con tim của mình nha khi gặp em á thì anh ờ, cái ngoại hình của em anh nhìn thấy rất là dễ thương ờ, hơn mẹ anh luôn à. trời ơi còn về cái tính cách á ờ, nãy giờ mình tìm hiểu mình nói chuyện với nhau thì nói chung là thấy em cũng lời lời giống anh cho nên thấy cũng hợp tính với nhau thì anh hy vọng là mình hãy cho nhau cơ hội để mình tìm hiểu nhiều hơn yeah. Dạ. hãy suy nghĩ kỹ một lần nữa bấm nút là bấm theo con tim chuẩn bị một hai ba hết thời gian mời hai bạn nắm tay nhau đi hai bạn bắt đầu từ bây giờ các bạn đã chính thức hẹn hò với nhau Đây là những vé xem phim của cụm đạp Cinebox 212 Lê Chiến Thắng gửi tặng các bạn Đi xem phim để yêu nhau nhiều hơn Phần quà dành cho hai bạn là một bộ sản phẩm cao cấp từ thương hiệu mỹ phẩm nhập khẩu Skin Isaac Hàn Quốc Cảm ơn chị Thủ tục là gì? Chúc mừng hai bạn cố gắng tìm hiểu nhau và sớm báo thiệp mừng cho chúng tôi nha chúc mừng hai bạn nắm tay nhau thật chặt và du xuân nào chúc các bạn hạnh phúc mời bạn nam mời đi bạn mời bạn nữ rồi hai bạn đã ngồi đi rồi lì xì đầu năm yeah. Dạ. năm mới phát tài phát lộc nha dạ, cảm đặc biệt là năm mới nay mình có tin vui dạ. có người yêu dạ, cảm ơn lên rất nhiều bên đây dạ. À, bà mai cũng bắt trước ông mai luôn à, chúc em năm mới được nhiều sức khỏe nha dạ, năm nay có tình duyên mới nha dạ rồi bây giờ mình giới thiệu đi em em tên gì em tên là diễm hương năm nay em 25 tuổi em đến từ thuận an bình dương Dạ, nghề nghiệp hiện tại của em thì hiện tại em đang làm chuyên viên pháp lý à, Bạn trai giới thiệu đi em Dạ, em tên là Hoàng Trọng Việt Dũng Em đến từ à, Bà Rịa Vũng Tàu Năm nay em 26 tuổi, công việc hiện tại là kỹ sư cầu đường và em đang công tác tại à, quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Quận 9 mà xuống Bình Dương thì cũng gần đúng không em? Cũng gần. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Dạ điểm mạnh của em á là em rất là thích nấu ăn và nấu rất là ngon chị. Rất là ngon. Dạ. Em nấu ngon nhất là những món gì? Đặc sản gia truyền món em gia truyền nấu được ba đời ở chị, đó Trời là ơi. làm món <laughs> chả nướng đó chị chả nướng là cái gì trong đó em à dạ đầu tiên á là mình phải mua thịt thân á chị về cái mình luộc xong mình xé ra như là chà bông á chị mình bỏ gia vị gồm có tiêu hột tiêu xay hành tím hành tây mình bầm nhuyễn ra chị với ờ, trứng tôm khô nữa Nghe sau đó mình đem đi nướng lên nướng lên dạ ba đời đó hả em dạ xuất sắc à, đó là những cái ưu điểm còn mình có khuyết điểm gì không À, dạ nhược điểm của em á là lúc mà gặp lần đầu tiên á thì em hơi nhút nhát em không có dám ở nhà một mình chị em không có ngủ một mình được sao vậy em không biết nữa từ bé tới lớn thì giờ em ngủ dạ, hiện giờ em dạ. đang ngủ với hiện tại em đang ngủ chung với mẹ với cháu gái em yên tâm sau buổi hôm nay sẽ có người dạ anh ơi sao em anh làm kỹ sư cầu đường gì anh có hay thường xuyên đi công tác không anh à, anh uh, chủ yếu anh ngồi ở văn phòng anh làm việc em ơi anh có đi đêm không anh có có lâu lâu anh cũng hay đi đêm nhà ngủ không nếu mà anh đi đêm thì một là anh phải dắt em theo còn hai là anh phải tranh thủ về sớm chứ nếu không có anh chắc em ngủ không được á ờ, anh nói vậy em nói vậy à, dễ thương quá rồi còn em trai em có ưu điểm khuyết điểm gì dạ em có ưu điểm là em rất là thích uh, hip hop hip hop hả dạ em chơi hip hop từ năm lớp tám Ủa vậy đó hả dạ hồi năm, mở màn lên biểu diễn cho bạn nữ dạ, coi dạ, luôn nha dạ dạ à rồi còn khuyết điểm khuyết điểm là em ờ, hơi ờ, nóng tính trong công việc bây giờ cũng khắc phục được phần nào bây giờ ờ, em muốn tìm mẫu người bạn trai như thế nào nè dạ em muốn tìm một người bạn trai tính cách là hiền lành vui vẻ và phải biết yêu chiều bạn gái chị rồi có cái gì nữa không à, em không thích mấy bạn trai mà bụng bự nè chị đầu hói nè hút thuốc nè à. tôi nghe có tiếng bước chân <laughs> tròn tròn xíu chị bụng bự nói sao mà không thích tại vì em người nhỏ anh thí dụ như em ngồi phía sau xe anh nói em không thể nào ôm hết nguyên người anh được bụng bự á dạ. tao khoái ôm lắm ôm nó ấm đầu hói mắt mới vậy đó <laughs> nhìn nó không có đẹp anh trời ơi đầu hói đẹp mấy người mà người ta gọi là thành đạt đó thì ta suy <laughs> nghĩ nhiều quá nó hơi rụng dài cọng <laughs> hói là thông minh nha em anh thiệt á anh không hiểu tại sao phụ nữ là không thích hói bây giờ hói là xu hướng bụng bự là thời trang anh hiểu không nhớ câu này nha rồi à, em có một cái à, gọi là mẫu hình nào không em thích một người giống như anh Quyền Linh vậy đó anh <laughs> vậy là chuẩn rồi đó anh hả? dạ anh này hơi giống giống á được rồi. Dạ. mẫu người giống anh quyền linh <laughs> khoái rồi khoái rồi đầu năm ông mai được khen là khoái rồi bây giờ hơi, hơi ở tóc à. chào em chào chị tướng ờ, chào em tưởng cũng bự á tướng tá cũng giống anh quyền linh quá ha dạ. bự ha ngon lành ha rồi mình đã tính tới chuyện lập gia đình chưa dạ giờ tính rồi chị tính rồi hả dạ. bao lâu nữa đám cưới được dạ cỡ năm nữa năm một nữa. năm dạ. có được cái gì rồi tức là tiền đám cưới thì có ba lo trời ơi sướng vậy lớn gì không tự lo mà để ba lo không cho mượn thôi bắt đầu làm trả à. Ờ, thứ hai là để dành tiền để sau này mua nhà ở đây để dành chưa đang để dành à đang để dành để, được để dành. mà ba, mượn ba sao không mượn mẹ mẹ dạ. dễ mình mượn mẹ đi dạ mẹ cũng cho ăn ít nữa cho dạ. đó, ba là cho mượn mà mẹ cho luôn đúng không dạ dạ đúng rồi biết ngay mà trời mấy mẹ thương con trai lắm dạ được ha dạ còn chị hy vọng hôm nay hai đứa hợp bây giờ mình nghe ý kiến của gia đình đi ha em trai đi với ai dạ em giới thiệu là mẹ em đi chung à, với mẹ em ở à, vũng tàu lên vũng tàu à, lên vũng tàu lên chào, chào cô chào cô chào anh Cường Linh chào. Dạ. dạ chào chương trình nãy giờ thấy uh, con dâu tương lai bên kia thế nào dạ trước hết cho em muốn bắt tay con dâu tương à, bắt tay bạn gái ừ, à, của rồi. Việt Dũng dạ <laughs> dạ cảm ơn chương trình chào dạ, con chào bác <laughs> chào con dạ mẹ mẹ chồng vậy là không có khó đâu em nhìn Bắt mẹ chồng là thấy dễ rồi đó, đó. À. thứ nhất là cháu làm về ngành pháp lý là cháu bảo vệ công lý cho cuộc đời này đem yeah. Dạ. lại hạnh phúc cho mọi người à, rồi qua cái cách mà nói biết cháu là cô mắc cỡ là vì cô không biết nấu ăn <laughs> không biết làm món gì hết cô à. biết là bụng về ngoài biết luộc rau lan thôi chắc có lẽ cái cảm nhận á cái cảm nhận là 70% phần trăm là cô thấy tụi con là một đôi bạn đấy ừ, còn tình yêu á, là duyên phận mà vợ chồng là duyên nợ dạ. hôm nay tụi con đến đây đó là duyên phận nếu mà cô gặp con thì cô phải nói như thế này good dạ dạ con cảm ơn cô cảm ơn good rồi đó good rồi ha ừ. thoải mái rồi dạ. hôm nay mình đi với ai nè dạ em bữa nay em đi chung với anh chị hai em à, mấy chị đồng nghiệp với lại à, hội bạn thân của em chị dạ, vậy hả đi đông quá ha dạ. nguyên gia đình luôn ha dạ đấy là chị hai còn ờ, em là đồng nghiệp của bé hương em xin rất chào anh quỳnh linh và chị cát tường và chào toàn thể trường quay bé hương là công việc thì rất là thông minh và lãnh lời, biết kính trên nhường dưới về mặt nữ công giao chánh thì rất là tuyệt vời còn về bạn trai thì nói chung hồi này cô cũng đã bên hay cũng <laughs> đã nói rồi là à, lấy nhau thì là cái duyên nợ à, cho nên là hôm nay cũng mình có duyên gặp nhau thì à, à hai đứa à, cho cơ hội tìm hiểu còn tiến tới được với nhau hay không thì à, à thời gian rồi trả lời à, em xin hết ạ rồi cảm ơn chị bây giờ mình kéo màn lên cho hai bạn gặp mặt ha rồi chúng ta trò chuyện xem có nợ với nhau hay không kéo màn tin dạ. bạn em dạ em cảm ơn anh em cũng dạ. có món quà tặng em dạ. dạ, dạ. bây giờ đầu tiên á dũng dũng thể hiện uh, những cái uh, gọi là thế mạnh của mình cho bạn gái xem đi dạ dạ bây giờ em à, xin ráp một bài cho em sáng tác mới suy nghĩ ra rồi hay quá hay quá Vô. Anh đã đi rất nhiều nơi, anh đã gặp rất nhiều người Nhưng làm sao anh không gặp được một nửa của cuộc đời à, Em đó chính là em đó, một nửa của cuộc đời của anh đó Yeah, người con gái rất là xinh à, Hôm nay là ngày Tết, anh chúc em lúc nào cũng xinh đẹp, lúc nào cũng tươi trẻ Chúc anh Quyền Linh và chị Cát Tường lúc nào cũng xinh đẹp và tươi trẻ Yeah, anh là ai? Anh là Dũng, anh đến từ Dũng Tàu có biển xanh và cát vàng Anh muốn đường cùng em về vùng biển vàng. Mình sẽ sống nhìn ngày hè trong nắng dưới bóng vừa lạ lời đó em anh hát có hay không anh hát như là bay anh hát làm cho em say say cứ mang tình ca à. <laughs> hay quá em cảm nhận như thế nào em hả dạ à, à, à. trước giờ là em chỉ mới được nhận thư tình thôi chứ chưa bao giờ được ai hát tặng trực tiếp hết nên em cũng <laughs> mới chế rồi đó dạ. ha yeah yeah yeah hôm nay dũng hát hay quá yeah yeah à cắt được yeah yeah hai đứa nói chuyện đi yeah <laughs> thì ờ, không biết ờ, em đã đã muốn có chồng chưa <laughs> nếu mà chưa muốn có chồng thì em chưa có tham gia chương trình này đâu anh à dạ ờ, người ta nói lấy vợ khổ lắm á riêng anh anh nghĩ là lấy vợ rất là sướng lúc đó là lúc đó về không còn cô đơn nữa giống như anh bây giờ về cô đơn đó. nhưng Nên... anh sao có sợ bị quản lý không anh quản lý đừng có gắt quá được em vừa vừa vừa vừa em có hay thích đi phượt không đi dạ xa dạ đi. không tại vì mẹ em cũng khó lắm à, dạ. quản lý thời gian rất là chặt chẽ à. À, sau giờ làm ở cơ quan thì thường em chỉ về nhà thôi chứ không có đi hết còn nếu mà đi á là mẹ em sẽ chở em đi vậy hả chết rồi áp áp lực áp lực quá áp lực quá tức là hồi xưa giờ là mẹ em chở em đi học không luôn hả dạ đúng rồi anh Trời. không sao bây giờ nè anh có ý là dạ. mẹ chở bạn gái đi đúng không dạ đúng rồi em chở mẹ theo à đó mẹ em sẽ làm việc về phụ huynh à. còn em về làm việc về học sinh à <laughs> ý tưởng hay anh ơi good idea <laughs> thôi bây giờ vậy bạn trai hồi nãy nói nhảy hip hop gì đó dạ đúng không dạ đúng nhảy thử cho mọi người xem cho yeah. Dạ. biểu diễn cho bạn gái xem bự chứ cũng làm gọn lắm luôn dạ. đấy cái này cũng có đa tài lắm rồi nha đó tại vì cái sàn này là ờ, khó nhảy mà cái chỗ này nó hẹp nữa mà nhảy ừ. như vậy là quá dữ cái bụng tuy bự nhưng mà đưa lên không xoay vòng vòng thiệt là hay chúng ta chỉ còn 30 giây chúng ta nhìn kỹ và mắt nhau nói một câu gì đó thật nhất trong lòng mình lúc này mình nghĩ gì về đối phương hoặc là cảm nhận của mình như thế nào rồi chúng ta quyết định có bấm nút hay không nha xin mời hai bạn em gái nói trước đi ờ, Để bạn trai thở một chút em thấy anh này có nhiều tài lẻ lắm anh giỏi anh có nhiều tài lẻ nhưng tiền anh tiền trắng không à khỏi lo rồi tới em trai thì anh cũng hy vọng là em ờ, em sẽ đồng ý làm người yêu của anh và chúng ta sẽ đi xa hơn vậy thôi dạ. rất dứt khoát gọn ghẽ vậy Ngày anh quá. hy vọng em sẽ là người yêu của anh rồi chúng ta trả lời bằng nút bấm nhắm mắt lại suy nghĩ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian Xin mời bạn Xin mời bạn Em có bấm mà chị Hả? Muốn thử muốn xỉu nhảy không mệt mà không bấm cái muốn xỉu luôn em tưởng đứng luôn á dạ <laughs> bạn gái cũng ờ, hoảng hốt ha yeah. Dạ. lò đấy bây giờ hai bạn nắm tay nhau đi trước mọi người nha chúng ta nói những cái gì chúng ta phải giữ tất cả những điều đó yeah. Dạ. bởi vì cái băng hình này không có xóa đi được đâu yeah. Dạ. à, đây là món quà dành cho các bạn những chiếc vé xem phim của hệ thống cùng rạp Cinebox 212 lý chiến thắng nơi đây lãng mạn trữ tình lắm cảm ơn mọi người à, xin phép chị gái mình làm thủ tục đầu năm đi có gì xin chưa dạ, dạ, cho, cho dạ, dạ, phép em làm uh, khai trương đầu năm khai trương cái gì <laughs> khai trương cái gì trời hôn hôn mà nó kêu khai trương luôn <laughs> xin phép cho hôn thôi em làm nhất khoát quá làm quá đàng hoàng chứ qua hôm qua gọi đầu bằng dầu dừa đó <laughs> má đàng hoàng hôn má đàng hoàng dán tóc lên ừ nhẹ nhàng là tết đó đấy chưa dễ thương quá